Bạn muốn làm bằng xe máy? Đến trung tâm Minh Trí. Bạn muốn làm bằng ô tô? Đến trung tâm Minh Trí. Bằng xe máy, ô tô đến trung tâm Minh Trí. Trung tâm Minh Trí sẵn sàng đáp ứng tất cả các hạng lái xe A1, A2, B1, B2, C, D, E, F. Đến với trung tâm đào tạo lái xe Minh Trí, tận hưởng nhiều ưu đãi dịch vụ tốt nhất. Địa chỉ cơ sở 1 tại đường Nguyễn Lân, thị trấn Bẩn, Mỹ Hào, Hưng Yên. Địa chỉ cơ sở 2 tại thị trấn Ân Thi, Hưng Yên.